Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua 16 tháng 10 thì thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc Senio đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Diễn viên Lương Thu Trang hiện đang được chú ý với vai diễn trong những cô gái trong thành phố. Những nhân viên gương mẫu đã được lựa chọn gương mặt đại diện làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng mỹ phẩm Senio. Lễ ra mắt thương hiệu Senio đã thu hút sự hiện diện của nhiều trung tâm spa uy tín trên toàn quốc, cùng nhiều người đẹp nổi tiếng trong showbiz Việt tới tham dự như diễn viên Lương Thu Trang, Á hậu Dương Tú Anh. Khi được là khách mời trong buổi talk show chuyên sâu về dưỡng da, Á hậu Dương Tú Anh đã có những chia sẻ rất chân tình về những khó khăn trong công cuộc gìn giữ sắc đẹp của chị em, cũng như những tiêu chuẩn khắt khe của cô trong việc lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da. Tú Anh thường lựa chọn những cái sản phẩm dưỡng da mà à, có tính an toàn là đầu tiên. Bên cạnh đó thì những cái sản phẩm này để hướng về thiên nhiên và à, giúp cho những cái loại à, da da nhạy cảm của Tú Anh à, dễ sử dụng và mang tính hiệu quả không phải không nhất thiết là phải nhanh chóng nếu như mà phải lâu bền. Vâng, Trong khuôn khổ chương trình, công ty Beauty Cosmetics Việt Nam đã công bố người đại diện hình ảnh cho thương hiệu Senio tại Việt Nam là diễn viên Lương Thu Trang. Đại diện công ty bà Lê Hoài Thủy và diễn viên Lương Thu Trang đã có màn ký kết hợp tác quan trọng trước sự chứng kiến của những quan khách tới tham dự sự kiện. Cái điều mà làm cho Thu Trang cảm thấy ưng ý nhất của Sanyo đó chính là khi mà Trang sử dụng sản phẩm ấy, uh, nó giúp cho da của mình lúc nào cũng được căng bóng và mướt. Uh, mình không mình không bị có những cái cảm giác bị bết dính nên là mình cảm thấy rất là ưng với dòng sản phẩm này. Tin về sản phẩm thứ nhất, xin mời một bộ chăm sóc bảo vệ dưỡng trắng Senio giúp bạn có một làn da trắng sáng mịn màng, dưỡng ẩm chống lão hóa, tăng cường miễn dịch cho da, chống oxy hóa. Bộ sản phẩm rất dễ thẩm thấu và mang lại cảm giác dễ chịu cho người sử dụng. Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Beauty Cosmetics Việt Nam cái sản phẩm này sẽ trên một triệu đồng thì mặc nhiên mình quên cái số đó đi mình chỉ nhớ cái số đằng sau thí dụ như một triệu năm trăm bốn mươi ba thì anh sẽ nhớ năm bốn ba thôi số một triệu đó là mặc nhiên nó là số 1 rồi và sản phẩm này anh một là đúng giá nhà sản xuất hai là thấp hơn nhưng không quá 100 ngàn đồng là anh chiến thắng theo anh thì sản phẩm này có giá là bao nhiêu tiền khán giả sẽ nhắc cho anh Tuấn Anh bao nhiêu và tôi xin ờ, đoán là một triệu ba trăm năm mươi một triệu ba trăm năm mươi nghìn và để xem nhà sản xuất đưa ra có phải là 1 triệu 350 nghìn hay không Xin mời mở 1 triệu 213 ngàn mới đúng Thấp hơn giá anh đưa ra Anh đưa bị cao rồi Rất tiếc anh đã không có ô số tiếp theo cho ông tìm chữ